hỏi chị cái gì ấy chị building đi sao Ok, building luôn. Bây giờ bây ờ, đi ăn, bây giờ là đi ăn. Xong rồi em hết. Đây, sáng nay tôi chủ hết rồi. Anh. Cái gì bây giờ đi? Ăn gì? Chị bảo không được đi nữa. Bây giờ không lấy đồ gì nữa. À, bây giờ mình phải đi theo nhóm thôi, đừng